Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Minh quy phục Phan Văn Mãi ôm hết hồ sơ của bà Phương Hằng dâng mãi hai tay. Vụ bà Phương Hằng là một trò chơi giữa Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khi gặp việc, ông Phan Văn Mãi đã tỏ ra nhanh tay hơn Võ Văn Minh. Chính hành động đón lõng bà Nguyễn Phương Hằng về nhà để tóm gọn của công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho Võ Văn Minh mất mặt Suốt một năm, bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream tại Bình Dương mà ông Võ Văn Minh lại không dám làm gì. Hành động của Phan Văn Mãi làm cho Võ Văn Minh giật mình xem xét lại. Thì ra là ông ta đã đi sau Phan Văn Mãi. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh. Việc cho công an Bình Dương khởi tố rồi bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau đó một tháng là hành động vội vã, rất thiếu sáng suốt Ông Võ Văn Minh muốn giành lấy vụ án bà Phương Hằng để mà về phía ông để khỏi mang tiếng là một lãnh đạo tỉnh bất lực. Tuy nhiên, hành động của Võ Văn Minh là quá muộn, không giành được quyền ưu tiên điều tra và xét xử bà Phương Hằng vì bà Hằng đang nằm trong tay ông Phan Văn Mãi. Hai địa phương đang tranh giành nhau truy tố cùng một tội trên một đối tượng. Như tờ Thể báo chấm đề đã từng đưa tin là hết sức vi hiến sự bất chấp hiến pháp giành quyền xử bà Phương Hằng có thấy bên nào cũng không muốn phía mình đi sau đối thủ. Đây là sự ganh đua hơn nhau vì năng lực lãnh đạo là một phần để giành chiếc ghế ở Trung ương nên không ai chịu ai cả. Và cuối cùng ông Võ Văn Bình đành chịu thua và quy phục hoàn toàn ông Phan Văn Mãi. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh hai tay dâng hồ sơ cho Phan Văn Mãi. Sau nhiều tháng cố giành quyền điều tra xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, thì tới ngày 18 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương đã mang hồ sơ điều tra của bà Nguyễn Phương Hằng dâng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Việc giành giật nhau như thế này là vi hiến đã được phản ánh từ nhiều tháng trước, nhưng tại sao nay thì phía Bình Dương mới chịu giao hồ sơ này? Là do mệnh lệnh của lãnh đạo, ông Võ Văn Minh chưa bao giờ bàn giao thì Công an Bình Dương làm sao có thể làm trái được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó để nhập vào vụ án mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét điều tra. Xem như bao nhiêu tháng qua, tỉnh Bình Dương xuất ngân sách theo đuổi vụ án, giờ lại phải giao hết cho phía ông Phan Văn Mãi. Thật là tốn công, vô ích. Háo danh làm gì để rồi, chẳng được gì không biết ông Võ Văn Minh có hiểu ra điều này hay không? Qua gần 3 tháng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý tổng cộng đơn của 7 người tố cáo. Bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã thu thập 53 buổi phát hình trực tiếp của bà Hằng. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã buộc tội bà Hằng theo điều 331 của Bộ luật hình sự rằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Như vậy, ông Võ Văn Minh đã ôm hồ sơ về bà Phương Hằng hai tay dâng lên cho ông Phan Văn Mãi. Võ Văn Minh chấp nhận thua cuộc. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng sẽ do công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Chơi với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì như chơi với hổ dữ vậy. Vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng đều có mối quen biết riêng với Phan Văn Mãi và Võ Văn Minh. Tuy nhiên, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn nghĩ họ là vua và giới doanh nhân phải phục vụ họ vô điều kiện. Chính vì thế mà các doanh nhân bắt tay làm ăn với quan chức luôn phải nhịn nhục. Đôi khi phải chịu nhục trước quyền lực để đổi lấy điều kiện kinh doanh. Đấy chính là mẫu số chung của mối quan hệ quyền và tiền. Doanh nhân nào chịu nhục giỏi thì không sao, còn ai mà khả năng chịu nhục có giới hạn thì thế nào cũng được tức nước vỡ bờ. Và bà Nguyễn Phương Hằng là một dạng người như vậy. Tuy phụ nữ nhưng bà ăn ngay nói thẳng, không kiêng nể bất kỳ ai. Bà biết đụng tới Phan Văn Mãi là có họa nhưng vẫn tố và bà đã gặp họa. Rồi dù có mối quan hệ rất tốt đẹp với giản lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhưng cuối cùng thì Võ Văn Minh cũng cho truy tố bà. Đấy là bài học cho các doanh nhân chơi với quản chức là chơi với cọp, với beo chứ không phải chơi với người lành. Sẽ có ngày mang họa vào thân. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tọa Sơn quan hổ đấu, Vương Đình Huệ đang định hất Phạm Minh Chính. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ muốn nhắm vào chiếc ghế thủ tướng chứ không phải ngồi ghế chủ tịch quốc hội như bây giờ. Trước đại hội, ghế ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc là còn chắc còn chiếc ghế thủ tướng và ghế chủ tịch quốc hội, ai thắng thì được ghế thủ tướng, ai thua thì đành phải nhận giải an ủi là chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Cuối cùng, người bại trận lại là ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ là người đào tạo bài bản trong ngành tài chính, ngân hàng. Ông Huệ thích hợp làm cho chiếc ghế thủ tướng hơn ông Phạm Minh Chính rất nhiều. Tuy nhiên, chính trường như chiến trường vậy, người thích hợp hơn chưa chắc gì được ngồi vào chiếc ghế đầy quyền lực mà nơi đó chỉ dành cho kẻ thắng cuộc. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Có vẻ như không chịu cam lòng, ông Vương Đình Huệ ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội nhưng nhiều lần muốn xen vào câu chuyện của chính phủ. Vào ngày 14 tháng 4, ông Vương Đình Huệ như không chịu ngồi yên. Hình như ông quên mất ông là Chủ tịch Quốc hội mà nghĩ mình là Thủ tướng hay sao. Ông Huệ nói như ra lệnh Bộ Giao thông Vận tải và cho Bộ Xây dựng. Cụ thể, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đánh giá về vấn đề sở hữu chéo, bổ sung đánh giá nợ xấu phát sinh mới từ ngày nghị quyết 42 có hiệu lực, đánh giá cụ thể nợ xấu phát sinh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cho vay các dự án bot, bất động sản vân vân. Nhưng cũng có thể đây là hành động dàn mặt ông Phạm Minh Chính vì sự bất lực khi điều hành chính phủ hiện nay. Bây giờ vụ Việt Á lại nổ ra. Nó như một đám cháy dữ dội đang lan về các địa phương trong cả nước. Lan đến Trung ương và đã đẩy hai cựu bộ trưởng vào sổ khám. Vụ Việt Á dính đến trách nhiệm của cả ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính. Đối thủ của ông Vương Đình Huệ hơn một năm trước đã giành lấy chiếc ghế thủ tướng đang mất uy tín hết sức nghiêm trọng. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng dính tới vụ án này với chữ ký đầy xấu hổ vào tấm huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á để tạo tiền đề đi lừa đảo các nơi khác. Như vậy, tứ trụ có 4 người thì có đến 3 người đã dính vào vụ Việt Á, không ít thì nhiều. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ thọc tay vào câu chuyện của Thủ tướng. Vụ Việt Á tiếp tục cháy sẽ rất khó để truy tố bất kỳ ai trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam để chuyện tận gốc các sai phạm đang diễn ra. Tuy nhiên, Vụ tai tiếng Việt Á này sẽ là cái cớ để các phe phái đấu nhau, giành ghế và mặc cả với nhau. Chưa có tiền lệ tứ trụ bị truy tố, cho đến bây giờ thì cũng chỉ có thể ủy viên Bộ Chính trị bị duy nhất truy tố là ông Đinh La Thăng mà thôi. Thậm chí cựu ủy viên Bộ Chính trị cũng chưa bị. Trường hợp ông Lê Thanh Hải là một ví dụ và cựu ủy viên Bộ Chính trị dính sai phạm nhưng giờ vẫn bình yên, an nhàn. Cứ mỗi lần Việt Á bùng lên thì mỗi lần Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc lại thêm một vết đen trong hồ sơ đảng của mình. Ông Trương Tấn Sang cũng từng bị vết đen vụ án 5 cam mà ông bị Nguyễn Minh Chiết qua mặt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang là tiền nhiệm của Nguyễn Minh Chiết, nhưng ở Trung ương thì ông Nguyễn Minh Chiết lại là chủ tịch nước tiền nhiệm của ông Trương Tấn Sang. Trong vụ Việt Á, thiệt hại của nó còn kinh khủng hơn thiệt hại do vụ án 5 cam mang lại rất nhiều. Vì thế, vết đen trong hồ sơ đảng của ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc không hề nhỏ, đặc biệt là nó liên quan đến rất nhiều cái chết trong tổng số hơn 40.000 người Việt Nam đã phải bỏ mạng trong đại dịch Covid-19. Chiếc ghế ông Nguyễn Xuân Phúc vốn hữu danh vô thực, có lẽ ông Vương Đình Huệ không mặn mà. Chiếc ghế mà ông Vương Đình Huệ nhắm đến là ghế thủ tướng hoặc ghế tổng bí thư. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính mất uy tín nghiêm trọng, là lợi thế cho ông Vương Đình Huệ hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang cho lo bùng cháy thiêu dụi những thanh củi gọc và sẽ làm cháy xém uy tín của Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính trong thời gian tới. Ngay cả vụ án này cũng làm cho thanh danh của ông Nguyễn Phú Trọng bị hoen ố. Chỉ có ông Vương Đình Huệ là người đứng ngoài cuộc. Vị thế của Vương Đình Huệ hiện nay là tọa quan sơn hổ đấu. Tức là ngồi trên cao xem hổ đấu nhau trí tử rồi tính kế riêng cho mình có lợi nhất. Có thể nói đôi khi thất bại của cuộc đấu tranh giành ghế tại đại hội lần 13 cũng có ích với ông Vương Đình Huệ để ông có thể lùi một bước và tiến hai bước chăng. Hãy chờ trong thời gian tới, thực tế sẽ trả lời ra sao.